Vòi tiền bệnh nhân nghèo, một bác sĩ bị giật chém ngay trong bệnh viện truyền máu huyết học ở Sài Gòn. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, khi bác sĩ T bị một người nhà bệnh nhân cầm dao giật chém ngay trong bệnh viện thì mới vỡ lở hành vi vòi tiền bệnh nhân. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ba giám đốc bệnh viện bác sĩ Phù Trí Dũng, giám đốc bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bác sĩ bị tố cáo là NLMT, là cán bộ giảng dạy thuộc biên chế của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, được ký hợp đồng chuyên môn qua bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh để thực hành hiện đang công tác tại khu điều trị tổng hợp khoa hồi sức cấp cứu. Thông tin từ ban giám đốc bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện này vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ NLMT công tác tại khu điều trị tổng hợp khoa hồi sức cấp cứu để xác minh hành vi vòi tiền của người bệnh. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, qua điều tra, vị bác sĩ này thừa nhận có nhận tiền của bệnh nhân NHD được chẩn đoán bị bạch cầu cấp dòng tủy hai lần với tổng số tiền là 9 triệu đồng để điều trị giảm nhẹ. Ngoài ra bác sĩ này còn thừa nhận có đề nghị và nhận tiền của hai trường hợp bệnh nhân khác với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Kết quả điều tra cho thấy bác sĩ T không chỉ nhận tiền từ một mà là nhiều trường hợp. Được biết bác sĩ T được đánh giá là có trình độ chuyên môn tốt, làm việc tại bệnh viện truyền máu huyết học từ năm 2012 đến nay. Hiện đơn vị vẫn đang trong quá trình xác minh nên chưa chốt chính xác số tiền mà bác sĩ T đã nhận của người bệnh.